Thưa quý vị, thưa quý vị, sáng ngày 16 tháng 1 tại Ủy ban dân xã Cầu Khởi, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trà Tâm Lan tổ chức trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Dương Minh Châu nhân dịp xuân nhâm dần 2022. Đến dự và trao quà cho các hậu dân có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước. Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trà Tâm Lan đã trao 3 phần quà Tết cho các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Dương Minh Châu đồng thời trao 230 phần quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam tại các xã Bầu Năng, Trung Mít, Cầu Khởi, Chà Là, xã Phan, Suối Đá. Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo và các nhu yếu phẩm khác, trị giá 450.000 đồng một phần. Cùng ngày, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trà Tâm Lan cũng tổ chức buổi lễ tổng kết cuối năm và trao các phần quà Tết gửi tới công nhân, người lao động trong công ty.